xin chào tất cả bà con thì à, ngày hôm nay thì mình sẽ à, giới thiệu cho mọi người cách ấp trứng làm sao để con chim bồ câu nó nở nhé tại vì nhiều người à, mặc dù là có mua máy ấp trứng đó có sử dụng máy ấp trứng đó nhưng mà nó không nở hoặc là chim có cồ nhưng mà gần đến ngày nở thì bị ung thì ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho mọi người cách luôn mặc dù là máy ấp trứng này là không phải là cái cái cái hiệu ở trại chính nông dân làm giàu mình đang xài nha các em đây là một cái máy ấp trứng cũng rất là ok mà nói chung là máy ấp trứng nào cũng được nhưng mà mọi người phải có cái kỹ thuật thì cái, cái quả trứng đó mới nở được thì bây giờ mình cho mọi người xem luôn này mọi người thấy đã không trứng chim bồ câu nha trại à, à, này là mình à, làm cho cho khách của mình và mình cũng làm chi nhánh luôn á thì cái công năng của nó ngàn cặp á hiện tại là đang nuôi 500 cặp chim bồ câu ti ta thái số thịt của mình mà mình bao đầu ra luôn á cho mọi người xem trứng này số lượng trứng bồ câu của nó là rất nhiều cái này là mới đạt nha khi mà mình nuôi mà chim bồ câu nó đẻ như này thì mới đạt nha còn nếu mà mọi người mà nuôi chim bồ câu mà không đẻ thì mọi người phải xem lại giống của nó đây là mình cho ấp trứng gà luôn trứng chim bồ câu rất là nhiều này thì khi mà có những con ở trong này nó nở thì đây này như con này này thì mọi người à, mang ra cho chim bồ câu à, bố mẹ nuôi nhá và nuôi cũng phải có cái kỹ thuật ghép thì bố mẹ nó mới nuôi bây giờ mình tạm đóng lại một chút đã thì à, như mình có trao đổi hồi nãy là làm sao để cái trứng chim bồ câu nó nở thì cái điều quan trọng đầu tiên á là nếu như mà để chắc chắn 100% quả trứng nó nở thì khi mà con chim bồ câu bố mẹ nó nó đẻ xong á thì mình phải lấy quả trứng đó mình mang vô máy ấp trứng liền chứ nếu mọi người mà để nó ấp khoảng 9-10 ngày ấp khoảng 7-8 ngày hoặc là hơn thế nữa rồi mình bỏ vào máy ấp trứng á thì có thể quả trứng đó sẽ không nở tại vì nó bị chênh lệch nhiệt độ tại vì cái con chim bồ câu bố mẹ cái nhiệt lượng nó tỏa ra để khi nó các cái máy ấp trứng á, thì đôi khi là con người rất thông minh để nhiệt độ 37 độ 5 tương thích với con chim mà không bố mẹ nhưng mà không phải khi nào cái nhiệt độ nó cũng đồng đều như vậy thì thành ra là nếu mọi người là cho nó bố mẹ ấp thì phải cho ấp luôn nếu như mà bỏ vào mẹ ấp trứng thì đẻ thì phải mang một mẹ ấp trứng cho bố mẹ nó ấp liền và thời gian con chim bồ câu bố mẹ nó đẻ thì tầm khoảng là 5 đến 6 giờ tối thì đến giờ đó thì mình sẽ phải đi lượng trứng chim bồ câu nha đây này mình tặng tải là mình đang làm video là ban ngày thì à, đang là trứng bố mẹ nó chưa đẻ lại đâu tại vì chim bồ câu nó đẻ vào chiều tối nha, thì mình phải đi lượm trứng chim bồ câu lên. đấy quay trở lại cái máy cho mọi người xem nhiệt độ đây là cái mạch chính của nó bên này nói chung máy ấp trứng nào thì mình xài được nhưng mà mình phải có cái kỹ thuật bây giờ trở lại cặp chim một con bố mẹ mình lấy ví dụ đi lấy ví dụ con chim một câu uh, bố mẹ này là, là tự ấp không có sử dụng máy ấp trứng nhé hiện tại là nó, nó đang nở đó nó đang nở một con đó còn một con là chưa nở đó thì mình phải cho nó nuôi luôn cho nó ấp luôn và những con chim một câu nào mà sử dụng máy ấp trứng á, thì không cho nó ấp cái này là cái điều quan trọng hàng đầu luôn còn có à, một cái điều nữa đó là nhiều người cứ nghĩ là chim bồ câu nó gần nở rồi mình ghép ngược trở lại cho bố mẹ nuôi lại càng sai lầm nữa khi mà bỏ máy trứng á, thì nó phải nở thì mình mới mang chim bồ câu con ra cho bố mẹ nuôi nha chứ mọi người đừng có làm những cái điều ngược lại bởi vì như mình nói là chênh lệch nhiệt độ có khi thì chỉ vài cái tắc thôi là chim quả trứng đó nó không nở rồi còn có cái uh, uh, trứng không có cổ mặc dù ghép đúng chống mái nữa và trứng không có cổ thì mình cần phải kiểm tra là con chim trống đó nó có đạt hiệu quả hay không có nghĩa là mình phải theo dõi nó đối với những cặp chim nào mà có thể như là một lần hai lần ba lần mình thấy quả trứng nó không có cồ là mình phải xem lại con trống đó thì có thể là con trống thứ nhất là quá già cái thứ hai con trống quá non đạp mái không hiệu quả thì mình phải thay thế nó liền và cái kỹ thuật ghép chim bồ câu á thì nếu mọi người mà mà chưa rành á thì à, mọi người có thể nhắn tin và gọi điện hỏi thêm mình mình sẽ chỉ cái cách ghép chim bồ câu chuẩn 100% luôn nha đảm bảo không bao giờ đánh nhau và đặt máy thì mọi người có thể nhắn tin và mình sẽ chia sẻ còn khi mua câu ở đây thì ờ, chắc chắn là là mình áp dụng cách là nuôi ba này và chim rất đồng đều nha đây là mình trao ấp bằng máy ấp trứng đó. chim bồ câu từ khi nở quả trứng ra đến lúc mà mình có thể làm thịt được nó thì tầm khoảng là 25 ngày nha có một số con thì 20 ngày mình đã cũng đã có thể làm thịt được rồi cái dòng siêu thịt nó là vậy rất là to này. bồ câu ta hiện tại nhiều người hỏi mình là con theo anh có nên nuôi bồ câu ta hay không thì à, mình không phải là mình bài trừ cái bồ câu ta đâu nuôi cũng ok có thể bay buổi sáng thả lồng bay đi bay về nhưng mà cái cái cái con chim bồ câu ra ràng á cái trọng lượng của nó thì tầm khoảng ờ, được 2 đến 3 lạng thôi còn con chim bồ câu ti Tân thái siêu thịt này là trên 5 lạng hết 5 đến 6 lạng nha thì cái chất lượng thịt của nó rất là nhiều và khi mà mình chế biến các món ăn này trong các nhà hàng hoặc siêu thị ấy, thì nhìn con chim nó mới ok nó mới đẹp còn con chim bé cái này thì nếu mà mình mua là mình cũng rất là ngại rồi thành ra là khi một công ty thương lái siêu thịt đó, nó trở thành một cái ờ, cái ờ, con giống mà được hầu như ở Việt Nam mình đang rất là đón nhận cái dòng ti tâm thái siêu thịt này và cái màu lông cũng như cách nhận biết của công ty tâm thái siêu thịt đó, thì mình cũng đã làm video rồi còn nếu ai mà mà chưa biết cách nhận biết thì có thể hỏi cho mình ở đây là mình đang nuôi ba tầng luôn nhé nuôi ba tầng nuôi bồ câu nó có một cái hay không nghĩa là nó tiết kiệm được rất nhiều diện tích là 100 cặp đi mình lấy ví dụ 100 cặp nhé thì mình chỉ cần khoảng 20 đến 30 mét vuông thôi là mình để có thể nuôi được cái số lượng lớn đó rồi tại vì mình ghép trồng lồng lên nhau và cái lối đi mình không cần trồi chừa lối đi lớn nữa nên là nếu mà so về nuôi gà nuôi con heo nuôi con bò thì nuôi chim bồ câu nó có một cái lợi thế là như vậy cái nhất là mình nhanh thu lại thu hồi vốn tại vì hàng tháng mình sẽ có chim bồ câu ra đàn mình bán rồi còn nuôi gà 3 tháng 4 tháng 6 tháng nuôi bò một năm một năm rưỡi nuôi heo cả năm mình mới có thu thì thành ra là nuôi con chim bồ câu đó mình cứ tính đi xem mình có nói đúng hay không nha bằng cái việc mà ấp trứng như mình đã trao đổi hồi nãy cái máy này nhiệt độ độ ẩm là nó hiển thị ở những cái cái bộ cái bảng điều khiển trung tâm này hết rồi máy nào cũng được tại vì ở Việt Nam mình á có rất là nhiều hãng sản xuất máy ấp trứng nhưng mà mọi người phải căn cái nhiệt độ của cái máy đó hoạt động đúng 37 độ 5 hay không độ ẩm của nó và những kỹ thuật để mình khi mình bỏ quả trứng vào thì nó mới thành công được nếu mọi người không có kỹ thuật thì dù có máy xịn đến đâu đắt tiền đến đâu thì quả trứng đó đôi khi nó sẽ bị ung nó bị hư cho mọi người xem lại rất là thích khoe khoe trứng chim bồ câu này nhiều tại vì quả trứng này mình bỏ lên đây nha đây là trứng gần nở đây đây là trứng bồ câu gần nở trên này thì đang nở rất là nhiều nha trên này đang chim bồ câu đã nở rồi những quả trứng gần nở thì nó sẽ nó mổ cồ như này này nó mổ quả trứng ấy. mình cầm vô cảm giác động đậy luôn quả này là khoảng à, chiều nay sẽ nở Ờ, cảm ơn à, tất cả mọi người đã theo dõi video của mình và mọi người còn nếu mà có thắc mắc hoặc hỏi thêm gì mình thì có thể comment ở bên dưới kênh của mình và tất cả các hạ tầng của mình là nông dân làm giàu và xin chào tạm biệt tất cả mọi người nhé